vào lại rồi không AFK rồi AFK chán lắm nó sang nó đã kéo bùa rồi Về lan đi, về lan đi, không chơi thế được đâu. Họp đầu game ấy. nó qua kéo lần hai này hỗ trợ đi kia đánh kia con màn lốc gần chết rồi lên đi vãi lấy luôn mạng của nó luôn quất dây ra nó phải về rồi trợ thằng rừng rừng nó ăn giờ hai cái bùa rồi sao giờ mới không cái bùa chân lại sang màu đỏ luôn sang luôn mà support AD đi rừng nó xuống ăn nốt con rồng ấy khi mình không có support đẩy luôn vào trụ ạ đéo hiểu không ai trông luôn ạ các bạn ơi Rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng rồng này hỗ trợ ăn con rồng này hỗ trợ ăn con rồng này Đát rồi, hay rồi. An ally has been defeated. has been defeated. Let me take the shot. Giải quyết nhanh tới lính nữa kìa defeated. đây thôi AD à, bắn ờ, hết sức rồi Chưa đủ, Nó lại định đẩy luôn bít này Lui đây lui đây Nó đông hơn đấy Tao lên trên canh nhá Phải có một chút đồ thì mới chơi được đừng có ba đứa, đừng có ba đứa, đông ấy bốn năm đứa kìa và bụi đây và bụi đây Retreat! Ai kìa Quất phát nữa Kìa Chết kìa Bye Tiếc phải nổi Cứ tí máu Mù quá Ăn được pha đây lại đẹp has been defeated. Okay, Your way. team has destroyed a tower. AD team mình có vẻ yếu ấy. Ra hỗ trợ AD team mình chứ à. Your tower has been destroyed. ulti nó ra nó quẹt đâu. không chơi được đông quá nó hết ulti ở chơi đi quay lại chơi đây rát đâu cà khịa đây cà khịa đi bạn ơi cà khịa một tí đi đánh kìa choáng ngay đấm ngay đá luôn chết luôn <laughs> kìa nó băng trụ mình kìa con này chết rồi chắc rồi còn gì nữa láo đẩy trụ trước đẩy trụ trước nó ăn nhiều trụ mình lắm rồi nó ăn hết trụ mình rồi trong khi mình mới được một cái trụ của nó đẩy đẩy mid đi ra mid dưới nữa dừng nó tam đi là tập trung farm hơn để có lượng đồ cao hơn nữa bắn đau hơn có mát được rồi đấy tao bắt đầu khỏe rồi thấy thiếu người kìa đánh được rồi đấy tao thấy khỏe dần này. lên đánh dần lên bây giờ choáng với con kia đảm bảo nó chết luôn ôi trời ơi nata mù mắt <laughs> nata sấy vào đấy mù mắt luôn <laughs> dọi chiêu <laughs> dọi chiêu ra ngoài đúng người nhá bên dưới cứ từ từ đánh nó xuống hết rồi đấy giờ yeah, móc lốp rồi ad chết rồi Your team has destroyed a tower. Enemy double kill. Your team has destroyed a tower. Trên lấy được chưa? Lấy nút đi. Đổ đấy hai trụ rồi bắt đầu đánh người đi chung đánh rồi lui đi yếu ơi lui đi đừng chơi đừng chơi đừng chơi nó không đuổi được đâu lui ăn lui ăn mớm thôi thiếu người con rừng nó lên bây giờ đánh lên được rồi này bây đánh lên này đấy phải nhìn tim nữa nhìn đội hình của tim nữa trong bụi ấy đây này ad mình bị dí này sao mà chơi được Triple kill rồi Qua kill, penta kill end game.